Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Đã bao giờ các bạn vào một cửa hàng quần áo để thử một cái chiếc áo mà các bạn đã xem trước ở trên mạng Nó vô cùng hợp gu với bạn và vô tình là khi các bạn thử lên nó vừa luôn Nó vừa in từ cái vai cho đến cái độ dài cho đến cái màu Cảm giác là nó may ra là để cho mình vậy Thì ở trong nước hoa ấy, thì cái cảm giác sung sướng mỗi khi mà tìm được một cái mùi hương phù hợp ấy Nó phải nhân 2 nhân 3 lần Với mình ấy, mùi hương nó là một cái chiếc áo vô hình nhưng mà cái sức sát thương cái sức để lại cái sự nhung nhớ cho người khác mà mỗi lần nó ngửi cái mùi hương đấy là nhớ đến mình và mình cũng đã gặp phải một chai nước hoa mà nó mang tới cảm giác đấy đó chính là Tom Ford Ombre đây thực sự là một chai nước hoa rất phù hợp với cái phong cách ăn mặc vào mùa thu đông của mình cũng có khá nhiều bạn đề nghị mình review chai này nhưng mà trước đây mình có một chai full mà mình đã dùng hết nhưng mà một phần là vì chai nước hoa nó đắt cái thứ hai đó chính là cái thời tiết ở Hà Nội thực sự là nó chỉ có vài vài tháng để dùng chai nước hoa này thôi nên là cái thời gian này thì bắt đầu mình mới ờ, mang em nó về để review cho các bạn và nếu như các bạn đang tìm mua môi mua nước hoa chính hãng thì các bạn có thể xem đường link từ dưới phần mô tả nha còn bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu ombre laser của Beaufort nha rồi bây giờ chúng ta đi qua một chút về ngoại hình thì các bạn thấy là ở đây nó có một cái màu đen nhám rất là đẹp tất cả chai trơn một lên nhám chỉ riêng chữ Tom Ford Ombre Leather là màu trắng thôi và cái phần nắp thì vẫn là chữ TF là viết tắt cho Tom Ford và chai nước hoa này thì trông vô cùng là nam tính vô cùng là bí ẩn và chai nước hoa thì mình thấy rằng rất thích tuy là nó không đẹp như bộ Private Blend mà của chai Tom Ford Fucking Fabulous mà mình mới review ấy nhưng mà đây cũng rất là ok rồi đúng không về phần ngoại hình thì không có gì phải chê về chai nước hoa này cả về mùi hương của Tom Ford Ombre Laser thì khi mà mình mới xịt chai nước hoa ra thì mình ngửi thấy mùi giống mùi xăng kết hợp cùng một chút da, da thuộc thì nó làm mình liên tưởng tới việc là mình thường có cái thói quen đó là dùng ít xăng để lau những chiếc áo da của mình khi mà để trong mùa đông tủ quá lâu ấy và khi mà lấy ra mặc thì mình thường hay lau lên một chút để cho nó sạch cũng như là nó bóng được cái da hơn một chút thì cái mùi hương đấy ban đầu rất giống mùi hương của Beaufort on Blazer và cái cảm giác này nó sẽ lưu được khoảng tầm 15 đến 20 phút và sau đó thì cái cảm giác xăng nó sẽ dịu xuống mà các bạn thấy rằng là da nó xuất hiện rất là rõ da ở đây thì ờ, nó kết hợp cùng với một chút cảm giác mà mình đến nghĩ là từ hoa hoa trắng nó làm cho cái mùi hương da ở đây nó bị bớt bị thô kệch nó bớt bị gọi là cứng và nó khó ngửi những cái mùi hương mà nó thiên về da thì nó sẽ khá là khó ngửi khá là gắt, gắt và già và sự thì với mình những cái mùi hương nó có những cái đốt hương da thuộc mà thuần ấy, thì nó rất là khó ngửi cho những bạn mới nhưng mà ở đây thì do được mix với ờ, hoa nên là mùi hương này nó sẽ nhẹ nhàng xuống và hoa ở đây là mix với hoa ngọt thì lúc ấy mình có xem qua đó là hoa nhài ồ thực sự là nhài ngọt kết hợp cùng với da nó mang lên một cái vai rất là trẻ trung nhưng mà vẫn có một cái độ quyến rũ, độ hấp dẫn ở đây. Khi dry Comfort Aubrey Leather nó là một cái mùi hương khá đơn giản khi mà da được làm nhẹ dần xuống và nó thực sự càng ngày càng dễ ngửi bởi nốt hương ngọt đến từ hoa nhài. Nó mang tới một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi, quyến rũ nhưng mà vẫn có một cái độ gai góc, vẫn có độ nam tính và tí nữa mình sẽ nói là tại sao mình thích chai nước hoa này đến như vậy. Nếu như các bạn đang phân vân chai nước hoa này với chai nước hoa Tuscan Leather trong bộ Private Blend của Dofford thì đây là một cái mùi hương dành cho tuổi trẻ nó sẽ trẻ trung hơn nó sẽ nịnh mũi và nó sẽ dễ ngửi hơn so với Tuscan Leather tại vì với Tuscan Leather nó là một những người đàn ông kiểu trưởng thành giàu có có tiền nhưng mà nó cũng hơi khó tiếp cận tại vì người đàn ông đây không còn cái độ trẻ trung không còn cái độ hòa đồng như ban đầu nữa như ở Tom OV laser mà người đàn ông ở đó thì có phần khá là thô tại vì da ở đó thì làm thực sự là với mình nó mặc dù nó blend cũng dành cho số đông nhưng mà so với độ nịnh mũi và cái độ mượt mà thì Beaufort OV laser nó là một cái phiên bản mình cảm giác là dành cho giới trẻ nhiều hơn À quên khi mà mùi hương này chỉ còn phong tỏa nhân da thì nó hơi chua một chút nữa nhưng mà vẫn thực sự là vẫn rất ngon các bạn Beaufort Auberlaser thì nó sẽ có độ bán quả ra sao cũng như là độ tuổi phù hợp như nào thì chân hoa này nó lưu được rất tốt ở trên da khi mà trên da mình thì nó phải được tầm chắc là 10 tiếng ừ 10 tiếng mà tỏa hương thì lúc nào cũng tầm một cánh tay tóm mại là chỉ cần các bạn đi qua thôi là người ta có thể ngửi thấy mà thi thoảng kiểu mình chỉ cần đưa nhẹ cái tay ra như này là mình cũng có thể ngửi thấy mùi hương đấy và người yêu mình thì quẩy anh xịt cũng mùi hương đấy mà từ trong phòng thôi mà em ngồi ngoài phòng ngoài em còn ngửi thấy thì về cái độ bám tỏa thực sự đây là một chai nước hoa rất là phù hợp dành cho mùa thu đông và về cái độ tuổi phù hợp thì với mình em này có lẽ là những bạn tầm từ 20 21 tuổi là các bạn có thể sử dụng được rồi uhm, chắc là đến tầm 30 thậm chí là 35 nếu như các bạn vẫn rất là trẻ trung thì đây là mùi hương dành cho các bạn đặc biệt là thích nốt hương xa thuộc nữa Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái lý do vì sao mà mình thích chai nước hoa này ngay từ lần đầu tiên mình thử Thứ nhất đó là nó mang đến một cái hình ảnh một người đàn ông có phần khá là bực bặm có phần gai góc nhưng mà nó vẫn rất là quyến rũ nó rất là sexy ấy nó rất là gợi đòn các bạn các bạn có thể ờ, xem cái video mình review chai Moschino gấu đen này hay là chai Disque Boys in Black đó là hai chai nước hoa nó cũng làm cho mùa đông một chai là tiêu hồng một chai cũng là hồng nhưng mà với mình ấy hai chai nước hoa đó nó có một cái vai chung với em này là mang đến một cái hình ảnh mùa đông kiểu ngầu bụi bụi phong trần nhưng mà nó vẫn có một cái sự quyến rũ nhưng mà ở em này ấy, thì nó mang tới một cái hình ảnh những cái người mà những cái anh con trai mặc những chiếc quần jean đen đi những đôi chi bút màu đen này rồi uh, chiếc áo phông ở trong cũng là màu đen hoặc là màu trắng rồi những chiếc khoác những chiếc áo ra trông kiểu giống đúng kiểu các chị em gọi là mấy anh bad boy ấy thì đây là mùi hương như vậy nhưng mà anh bad boy này thì trông có vẻ đẳng cấp hơn so với hai mùi hương kia anh bad boy này trông có vẻ lịch sự và có điều kiện hơn tại vì như mình nói rồi cái DNA của Tom Ford làm mang đến một cái vai rất đẳng cấp rất là sang trọng nhưng mà đây là kiểu một anh con nhà giàu và những anh này mà kiểu đi những cái chiếc xe kiểu phân khối lớn thì phải gọi là ôi đỉnh luôn mùa đông mà xịt mùi này tôi nói thật à. và nếu như bạn nam nào đang quan tâm đến những cái mùi hương của Tom Ford nhưng mà các bạn thấy rằng là những cái sản phẩm mà bạn thử qua nó khá là già thì đây đây chính là chân lý của cuộc đời các bạn các bạn ăn mặc đúng như mình bảo và các bạn có một cái vai nó hơi kiểu bad boy hơi kiểu bất cần một chút thì đây tôi chất mọi loại Dior vát luôn không bao giờ có cửa so với Tom Ford Orbelay giờ đây là chai nước hoa các bạn phải có trong mùa đông nếu như các bạn theo style như vậy không biết có bạn nào trái ý kiến với mình không nếu như có thì hãy comment bên dưới để cho mình biết là chai nước hoa này có những cái điểm gì mà các bạn chê tại vì mình thấy là đây là một chai nước hoa không có gì phải chê cả giá nó cũng rất là ok trong cái những cái sản phẩm của Tom Ford và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn sớm đến mùa đông để xịt được em này.